kết nối lót xèo bo hợp nối mình sau khi à, sử dụng bo hợp nối à, thường hàng các dâm là dì 2, dì 4, dì 6, dì 1, dì 3, dì 5 nó tắt lại nhau sẽ thành là bo hợp nối số đây đang kết nối giữa à, đầu cân DS1 và cell BTAD chuyến điều là đầu cân DS1 à, thì nó có là 7 dây nó tắt hai à, hai dây trắng vàng và hai dây màu xanh lại nhau là đỏ đen xanh trắng nó xeo cũng là đỏ đen xanh trắng trên lót xeo số của BTAD thì nó có dán sẵn cái địa chỉ đây là địa chỉ mặc định của nhà sản xuất ví dụ như là đang kết nối là bốn con sẽ kết nối là 3 6 6 7 bây giờ ta thử là thay đổi địa chỉ con số 6 con thứ hai đây thứ 6 sang con thứ con địa chỉ số 4 chú ý là xét địa chỉ thì phải nối từng con một vô độ cân không nói chung lại nối từng con rồi tháo ra khởi động đầu cần nhấn F1 nhập mã code là 8888 rồi nhấn input phân không là cài đặt địa chỉ cho lót cell input OD06 là địa chỉ hiện tại của lót cell thay đổi địa chỉ lót cell là nhập cái địa chỉ mình muốn thay đổi là ví dụ nhập là 04 input đây số nổi của lót cell xác nhận input sau khi à, thay đổi địa chỉ lót xe ta nên à, tự động nhóm là lót xe luôn để nó nhận dạng lót xe trên đầu cân nhấn F1 nhập mã code 8888 input chọn là số 1 phần 1 máy bút tự động quét auto scan rồi quét xong rồi xác nhận nhấn số phím số 1 input DTP là kiểu lót cell kiểu lót cell là số 0 input TRA là kiểu kết nối là cân xe tải hay là cân rang quay DNO là số lát cell đang kết nối vô đầu cân DNO đang là một là chỉ có một con lát cell D01 là vị trí góc số 1 là đang là địa chỉ số 4 tại đang kết nối một con địa chỉ số 2 chưa kết nối nên hiện số 99 tương tự xong xong phần à, cài đặt địa chỉ với lái xe